Tôi sẽ đi lấy ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Tôi sẽ lấy duy nhất giải năm này anh em ạ. Tôi sẽ lấy giải 5.2. Tôi sẽ bắt con 9 này anh em ạ. Kết hợp với giải 5.6 thì tôi sẽ đi bắt con 7 này anh em nhé. câu kèo chạy rất chi là đẹp phải không anh em? Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không ạ?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 Cầu kèo chạy rất chi là đẹp phải không anh em? Rực rỡ tưng bừng và ngày hôm sau nổ về chúng ta một con 44 duy nhất anh em ạ. À. Rất chi là đẹp anh em nhé. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn thì hãy liên hệ Zalo 0946 178 633. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em nhé. Tương tự như vậy,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 tôi bắt con một anh em ạ đấy con một này anh em nhé kết hợp với giải 3 chấm 4 thì tôi sẽ đi bắt con 3 này rất chi là đẹp phải không anh em một kép cho 3 ngày sau sẽ nổ về 13 31 đây là những con số để cho anh em tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em